Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo cũng như là cái kênh uh, Tiếng Bóng Đá nha anh em. Đấy thì uh, anh em có thể thấy này, tại cái kênh của Tiếng thì cũng đã lên cho anh em uh, tất cả là ba trận đấu, ba trận đấu tại cái vòng uh, loại Euro. Đấy thì trong đó có cái trận khai mạc vào lúc 10 giờ vào uh, tối ngày 23 tháng 3 giữa Kazakhstan cùng với Slovenia này. Đó cùng với đó cũng cùng có trận Ý với Anh và Bồ Đào Nha với Liechtenstein. Le đó thì hai trận đấu này cùng giờ được diễn vào lúc 2 giờ 45 rạng sáng ngày 24 tháng 3 đấy và tại cái kênh tiếng bóng đá đây tại kênh tiếng bóng đá thì tiếng cũng đã lên cho anh em thêm ba cái trận đấu tại Euro đó chính là trận đấu giữa Bắc ờ, Macedonia này cùng với Monta rồi San Marino với Bắc Ireland này gọi Đan Mạch với Phần Lan này thì tất cả các trận đấu này được ờ, diễn ra vào cùng giờ rạng sáng ngày 24 tháng 3 2 giờ 45 đấy thì anh em kết trận nào thì có thể vào để tham khảo các mã kèo trận đó nhé đấy riêng cái kênh tiếng bóng đá này nếu anh em tìm không thấy trên youtube do chưa có đề xuất ấy thì anh em có thể vào ngay cái kênh ờ, tiếng số kèo anh em ấn vào phần chữ kênh là sẽ thấy được cái kênh tiếng bóng đá rồi anh em chỉ việc vào mà xem video tham khảo thôi đấy thì uh, anh em nhớ để lại một lượt đăng ký theo dõi hai kênh này cho Tiến nha thì Tiến cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ Tiến cũng như đã theo dõi Tiến uh, thời gian qua và đã tin tưởng uh, và theo kèo uh, Tiến đấy thì uh, riêng cái kênh Tiến số kèo cũng sắp lên được một ca sub rồi đấy mong anh em hãy đẩy nhanh cái kênh này lên một ca sub trong cái tháng 3 giúp Tiến nhé Ok chúc anh em có nhiều sức khỏe và cảm ơn anh em nhé Thì quay lại với cái video này Tiến sẽ nhận định cho anh em một cái trận đấu rất là hot về à, đội tuyển Việt Nam đó về U23 Việt Nam em em thì cái trận đó được diễn ra vào khuya ngày hôm nay vào rạng sáng ngày mai đó 2 giờ 45 đây thì Tiến sẽ nhận định cho anh em là cái trận đấu giữa U23 Iraq với cái thằng U23 Việt Nam này thì ở cái video này do cái trận này là cái trận giao hữu cúp Doha nên không có nhiều thông tin trên cái uh, uh, trình duyệt trên trên cái trang ấy nên Tiến sẽ ít Ờ, đưa lên cho anh em nhé thì anh em cứ nghe tiếng mà mà phân tích về trận đấu này thôi đây thì trước khi mà nói về cái cặp đấu này anh em hãy xem qua cái tỷ lệ kèo mà những cái nó đưa ra này đây thì trên trang đã có cái tỷ lệ kèo rồi đó thì những anh em nào mà mà muốn vào nhóm cùng đồng hành với tiến hoặc là muốn đầu tư kiếm cơm gạo một cách mà hiệu quả nhất đấy và muốn những cái mã kèo mà chuẩn nhất uh, trước giờ bóng lăn tầm một tiếng đồng hồ hoặc là là muốn uh, chinh chiến với tiến ở, ở cái, cái những trận Elgo uh, sắp tới này ngày mai là bước vào Euro của anh em đó riêng hôm nay thì có những cái trận rất là quan trọng giữa U23 Iraq với U23 Việt Nam này đó anh em mà muốn lấy những cái mà kèo chuẩn nhất đó muốn đồng hành với Tiến thì cứ liên hệ với Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 hoặc là cái Telegram kèo bóng cao Tiến. Đó, chỉ cần hai anh em đáp ứng được hai cái điều kiện mà Tiến đưa ra. Thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn tối thiểu cũng phải từ 1 đến hai củ trở lên anh em nhớ nha một hai củ trở lên đấy thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng đó chơi trên cái trang như thế này này đấy thì cái việc anh em chơi cùng trang với tiếng ấy tiếng mới có thể kiểm soát được những cái mã kèo cũng như là là xem biến động của các kèo như thế nào rồi cho anh em vào theo tiếng đấy nếu như mà anh em lấy những cái kèo mà tiếng cho anh em rồi anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cỏ thì thì chơi như vậy cũng chẳng được cái gì hết đó vừa mất like mất phí nè lại uh, bị ảnh hưởng nhiều cái vấn đề khác nữa đúng không anh em ví dụ như trên trang cái kèo gắt hiện tại đang chấp nửa một với mức là ăn 0.92 cả trên dưới đều ăn mức 0.92 này đấy nhưng nếu kèo này đưa vào bên ngoài thì nó chỉ cho anh em là U23 gắt vẫn chấp là nửa một nhưng nó chỉ cho anh em ăn cái mức là ăn 7 ăn 75 ăn 8 vậy thôi đó chơi như vậy thì để chơi làm gì đúng không anh em đấy thà tự chơi trên trang đi ăn đủ rồi rồi ăn hoặc cao hơn cái số vốn của mình nữa thắng thua cũng chả ai biết hết đó chơi như vậy mới gọi là chơi đúng không thì ok nếu mà thật sự anh em muốn đồng hành với tiến thì tiến nhắc lại nhé vốn ít nhất cũng một hai củ trở lên đó còn vài trăm thì thì được có liên hệ tiến làm gì để mất thời gian chơi banh bóng mà vài trăm thì thì cũng không có đầu tư không có uh, chia kèo gì để kiếm lãi được rất là khó đó nhớ nha anh em ok thì nhớ lại nhé còn cái việc thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến rồi thì để chơi cùng trang với tiến bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng mà cái tài khoản ngân hàng anh em phải có xài cái internet banking đó internet banking là là chuyển khoản online đó anh em thì anh em có xài cái đó à, và có số vốn tối thiểu một hai củ trở lên thì ờ, cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ giúp anh em vào bờ đó mình đi với nhau chặng đường dài chứ không phải là chơi vài ba chặng đặc biệt là sắp tới có nhiều chặng Euro rất là hay đấy nhưng trước mắt thì anh em hãy cùng tiến chơi cái trận ờ, U23 gắt với Việt Nam trước nhé thì anh em cũng nên nhớ đây chỉ là cái nhận định trước trận đấu đó cách uh, trước trận đấu rất là sớm nên chưa có nhiều thông tin chính thức về cái đội hình ra sân kiểu như là thằng Iraq này sẽ đung tung cái đội hình chính này đội hình dự bị vì cái thằng Tiến sẽ bí mật uh, tí, tí, Tiến sẽ tiết lộ cho anh em là cái thằng U23 Iraq này đến với cái giải uh, cái giải cúp Doha này uh, với những cái nhân tố rất là mạnh luôn chỉ đưa những cái cầu thủ mà đang thi đấu ở châu Âu thôi đó cho nên nếu như mà anh em muốn lấy mã kèo chuẩn nhất thì trước chơi 4 lần tầm nửa tiếng đến một tiếng tiến sẽ gửi mã kèo chuẩn nhất lên nhóm cho anh em chơi hiện tại thì tiến chỉ là nhận định cho anh em tham khảo thôi anh em nhớ nhé đấy thì ok à, về cái thằng U23 Iraq thì anh em có thể thấy là cái thằng này à, cái vừa cái U20 của Iraq cũng vừa tiến vào cái vòng chung kết đó những đội trẻ của uh, thằng Iraq này đang thi đấu càng hay anh em nên nhớ nha U20 Iraq cũng vừa tiến vào cái vòng vòng chung kết vừa rồi với thằng U20 U23 Cách Tăng và phải nhận thất bại với tỷ số uh, ờ, ờ, 1-0 đấy thì riêng tại cái trận U23 này U23 lần này tại cúp Doha thì huấn luyện viên của cái thằng Iraq đấy huấn luyện viên của cái thằng Iraq này đã chịu tập rất là nhiều cầu thủ tại châu Âu đó như là cái thằng uh, ờ, Ilia nè đang chơi cho cái thằng Wente của Hà Lan đấy rồi uh, Hayder đang chơi cho Top City của anh này rồi Om Omran đang chơi cho Atalanta của Ý này đấy rồi cũng như là Ever Baram đang chơi cho Đức này đó rồi Hani uh, à, Nasei đang chơi cho câu lạc bộ của Thụy Điển rồi à, on imam chơi cho môn Mô của thụy điển đấy rất là nhiều các cầu thủ chơi tại cái giải mà hàng đầu châu âu nên sẽ rất là khó dành cho u 23 việt nam trong cái trận đấu giao hữu này nhưng hiện tại tiến chỉ nói sơ qua trận đấu này thôi còn về việt nam thì anh em cũng biết nhiều rồi tiến không cần nói nhiều về việt nam nhé đấy nhưng hiện tại là chưa có biết được là trận đấu nó sẽ đưa ra cái đội hình chính hay là iraq nó sẽ đưa ra cái hình phụ đúng không anh em đấy nhưng với những gì mà mà thằng iraq này chịu tập những đội hình phải nói là rất là cực là mạnh luôn đấy cho nên tiến sẽ ưu tiên cho anh em chắc chắn là việt nam sẽ chống chịu không nổi với thằng iraq này đấy nên tiến sẽ ưu tiên cho anh em một mã kèo duy nhất mạnh tay anh em nên đầu tư mạnh tay vào mã kèo này là U23 gắt đây anh em sẽ đầu tư mạnh tay vào mã kèo này với trường hợp là y gắt sẽ tung ra cái đội hình chính mà nó chịu tập đó các cầu thủ đến từ châu Âu hiện tại còn nếu như nó mà đưa ra đội hình dự bị thì chắc chắn anh em khoan hết vào mã kèo này mà cứ đợi kèo hạ xuống anh em vào sau đó hoặc có thể để đá hết hiệp một anh em vào nói chung trước giờ bóng lăn tầm nửa tiếng đến một tiếng lúc đó có cái đội hình chính thức ra xăng thì tiến sẽ đẩy cái mã kèo chuẩn hơn lên cho anh em theo ok cho anh em đấy còn hiện tại thì tiến nhận định khá là sớm trận đấu này để cho youtube nó đề xuất để anh em mới có thể tìm kiếm tham khảo được cái mã kèo này thì anh em nhớ nhé đây chỉ là tham khảo thôi ok còn mã kèo chuẩn hơn thì tiến sẽ đẩy lên nhóm trước giờ bốn lần tầm một tiếng thì nhắc lại anh em muốn vào nhóm cùng đồng hành với tiến để kiếm cơm gạo cũng như ở chặng đường ego sắp tới thì cứ liên hệ cho tiến qua zalo hoặc cái telegram ở phía dưới video này đấy thì nhóm của tiến hoàn toàn miễn phí luôn chỉ cần anh em đáp ứng được hai cái điều kiện mà tiến vừa mới nói thứ nhất có một vốn một hai cổ chưa lên thứ hai là phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking và chơi cùng trang với tiến đó chỉ cần hai điều kiện đó thì anh em có thể vào nhóm để cùng đồng hành với tiến chặn đường phía trước nhé ok thì uh, tiến cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em nếu yêu quý tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là uh, ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến sâu kèo cũng như ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến bóng đá uh, và tiến cũng sẽ chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư đấy thì vào trận đấu này không có gì để tiến phải nói nhiều hết nếu như thật sự anh em muốn lấy những ma kèo chuẩn muốn đồng hành thì cứ vào nhóm của tiến nhé ok tạm biệt anh em và chúc anh em có luôn có thật nhiều sức khỏe